Hai tequila như mọi khi trong tuần Nhạc bật Frank Sinatra nhưng mà tôi không cần Buồn phiền từ đâu lao đến đây Vây quanh mệt nhoài cùng tôi đang nắm tay Em ra ban công vô tình đi ngang quay Hình như em đang say sau vài ly vang đầy Tình cờ đời ta va lấy nhau Không may người tìm được tôi nơi đây sâu Bồi hồi nhìn nhau điêu thú kia đang tàn ngoài đường dòng xe nối tiếp nhau vội vàng nhiều lần học tan nuối tiếc trong muôn màng giờ chỉ cầu ai đó xóa đi thời gian đừng làm trời lên khói thuốc kia thay màu đừng làm bầu không khí chút thêm u sầu đừng làm tình ta sẽ chết ngay ban đầu dù mập mờ không biết sẽ đi về đâu và người nhìn bằng đôi mắt kép hờ là trong đời yêu đương hóa ra không lời nên người chìm mình vào ao ước bên cuộc tình thành phim người vì vài lần đau đến mất lòng mình lặng im riêng tôi sẽ luôn yêu người như tôi đã luôn yêu người từ Em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nữa Nếu mà anh không tới thì cả đời đâu còn ai sửa Đốm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi vào gạt tàn như thể sao băng Hồn anh như lạc đàn ở giữa bạc ngàn gốc rễ bao quanh Xin lỗi vì lòng hơi say Trong đầu thì đầy chán choáng Cảm ơn những nỗi buồn vì đã đưa đôi chân này đến quán Anh biết là nếu đem tàn sẽ kéo thêm ngàn suy nghĩ miên man Nên là vui đi để tim mình liên hoan mi không sầu vương đang nhìn tôi người khác tôi nhận ra tôi chỉ vali bằng gầy và rồi đời ta bay